mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ Rồi mời em ngồi Rồi mình giới thiệu về bản thân đi em Dạ em xin chào uh, quý vị khán giả Chị Cát Tường và anh Quyền Linh uh, Và bạn uh, trai nhà kế bên Em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh, họ tên đầy đủ là Lê Thị Thanh à, Sinh năm 1987 Em đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ừ. Em làm công việc gì? Dạ em đang là thiết kế đập cho một công ty giày Mình ở Vũng Tàu nên đây tham gia chương trình luôn hả em? Dạ đúng rồi chị Rồi, rồi mời bạn trai. trai Dạ, em xin chào anh Quyền Linh Chào em Chào chị Cát Tường Chào tất cả quý vị, quý vị khán giả Và chào bạn gái bên kia Em tên là Lê Quang Trung Năm nay 34 tuổi à, Đến từ Ừ, bà rịa vũng tàu luôn ồ oh, oh. hay quá trùng hợp rồi ha hiện đang công tác tại ờ, công ty điện lực bà rịa vũng tàu ừ. anh ơi anh ở huyện nào với anh à, ở xuyên mộc à, em, em ở... ở châu đức anh à cha tôi chừng có bà con không đó không có gặp lên rồi hỏi vòng vòng thành bà con đó anh ơi anh quê gốc ở đâu vậy anh à, anh quê gốc ở quảng Trì em à vậy là chắc không bà con rồi tại rồi. em quê gốc ở bình định à vậy hả vậy là chắc rồi ha rồi, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của em á, thì có thể biết nấu ăn, may vá, còn có thể cắm hoa Và một cái nữa là nhiều khi là tư vấn tình yêu mặc dù là tình yêu của em thì chưa đi đến đâu à, Tư vấn cho người ta luôn Ghê quá Dạ Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? À khuyết điểm của em thì không có cảm thụ âm nhạc chị Cảm à. với âm nhạc Không cảm thụ được, tức nghĩa là em nghe thì em biết hay đó Nhưng mà khi em thuộc thì em không bao giờ em thuộc được hết Từ đó đây em thuộc được bài à. Em sẽ hát bài một đoạn cái trong bài đó Rồi em hát đi, hát đi Phượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này Đâu biết con đường ngày mai ra sao Nhưng tin số phận chẳng lẽ nào <laughs> Hát ít thì mình đi lạc ít, hát nhiều mình đi lạc nhiều Dạ đúng, rồi chị, đúng rồi với em không có bà con gì đừng lo Dạ đúng rồi anh Rồi, bạn trai, bạn có bà con gì với âm nhạc không? Dạ còn có chút Có ai đâu làm câu thử coi giống bên kia không? dạ xí này em ờ, vừa mang lên em hát được không rồi chúc hát cũng được dạ em có những ưu điểm gì khuyết điểm gì dạ ưu điểm của em thì uh, sống uh, tình cảm uh, hay quan tâm chia sẻ với người khác ừ. nấu ăn được và chơi được tất cả các môn thể thao trước kia em cũng học thể thao ra tốt dạ. tốt quá có cái tật xấu khuyết điểm gì không tắm hơi nhanh nên uh, cái gì tắm nhanh hả dạ tắm chừng nhanh là bao lâu phút hai phút chị Tương ơi hai phút mà tắm sao tắm trời dạ chừng hai ba phút làm xong ướt thôi đâu em diễn tả thôi em vô nhà tắm làm gì có hai phút em ra thì ờ, mình vào nhà tắm xong ờ, cởi áo quần ra xong ờ, xong vậy là hết hai phút rồi còn nữa cởi áo quần ra xong mặc vô gì đâu làm thử em đứng về em làm thử sau về hai phút rồi dạ. bấm đồng hồ ba dạ. hai một bắt đầu trời ơi trời làm gì dạy giặt ơi tắm 2 phút ra chắc xà bông còn nguyên quá à sở thích của em là gì à, em thích uh, trồng hoa đặc biệt là xương rồng à. và thích uh, đi du lịch à. cái mục tiêu của em năm nay là sẽ đi uh, sapa và à. hy vọng là lên đây tìm được người đồng hành à. Em trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà tính ra mà chính thức á, thì chưa có mối tình nào 31 tuổi chưa mối tình nào hết trơn dạ, dạ Ngoài những cái sở thích đó có em có cái sở thích gì đặc biệt không? Sở thích đặc biệt là ví dụ như thế nào vậy ai à, biết em không em có một cái thế này không biết là phải là sở thích sở thích của em nhưng mà khi em nói ra thì ờ, sợ người ta nghĩ là biến bị biến thái bị biến thái hả gì ghê vậy dạ em thích nhìn vô mong người khác nhìn vô mong người khác nhìn vô mong người khác khi người ta mặc quần jean I'm sexy and I know it Tao thích do... kỳ lạ vậy trời sao mong mong anh linh sao cái này là do cái bệnh nghề nghiệp chị à ủa sao em làm gì mà bệnh nghề nghiệp nhìn mong người ta nghĩa là em là học công nghệ các may ra và em làm bên uh, sản xuất quần jean anh à. à cái thấy quần jean này nhìn thôi <laughs> dạ. ủa dạ. nhưng mà em nhìn như vậy em có thể biết được số đo không dạ cũng có thể xê à, xịt chút xíu anh biết được tính cách con người không thì nói chung là chị nhận xét được khoảng 50 thôi còn 50. cái mông liên quan gì tới tính cách con người không chị có nhiều khi liên có, đó. có liên quan đó chị mông càng bự là người đầy tình cảm mông à. <laughs> mông mà hơi lép là người khô khan mông vừa vừa là con người nhẹ nhàng dịu dàng mông mà không không có cái gì đó <laughs> là căng mông cô lắm em đứng lên coi mông cái coi xích qua đây kiểm tra mông trời em không trời ơi ông mới chu cái bông ra chứ ông làm gì vậy đó đó mong này à, khổ không. mấy em này mong đó hơi lép à À, đúng là hơi lép Nếu mà quần jean thì khoảng size 29 thôi 29 Đúng dạ. luôn Đúng luôn Đúng luôn Trời ơi quá xuất sắc Mình <laughs> mong đoán đúng luôn hay Đoán sơ sơ rồi tính cách ảnh thế nào em thấy là một người có thể là biết quan tâm chia sẻ người khác mong lép sao đoán cặp với anh linh vậy nên <laughs> là anh linh anh linh nói là anh linh tự đô linh lên một chút <laughs> bên kia coi như là có sở thích nhìn mong người khác còn em có sở thích gì nhìn đuôi người khác nhìn đuôi hả không thấy đuôi bên kia tình trường sao à. bên này người ta chưa có mối tình nào đó nha em ờ, Ờ, ế 16 ờ, năm rồi Là trước trước 16 năm có chưa? Dạ trước 16 năm thì cũng có quen một người à. sơ sơ cảm nhận cảm tin vậy thôi chứ không có, có yêu À vậy là có nghĩa là cũng chưa có một mối tình nào chính thức dạ, hết Dạ chưa chị Tương ơi Ủa mà em có biết lý do tại sao mà em không có bạn gái không? Dạ em hơi nhát gái Thì lo nhìn đùi người ta không Rồi bây giờ em em thích tìm một người bạn gái như thế nào nè Dạ một người bạn gái của em thì cao từ một 1m50 đến 1m55 được rồi Rồi gì nữa dạ đuôi bự bự thì càng tốt đuôi hoài vậy rồi tiếp gì nữa dạ ờ, tính tin ờ, vui vẻ hoa đồng vui vẻ em thích ờ, một người bạn gái chào chị dạ, Cả tính tí ừ. à, nếu nếu như nếu như mà ưng ý thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được dạ, nếu ưng ý đẹp nhất thì cuối năm nay là cưới là à mình đã có dự kiến có nhà riêng rồi này kia chị bao dạ, lâu nữa thì em cùng uh, tích cóp mua được miếng đất ở dưới à dạ. vậy thì tốt quá lấy nhau về vợ chồng cố gắng rồi làm ăn cái mình xây nhà dạ. lên là mình an cư lạc nghiệp ha dạ bỏ vào đây là thấy rồi thấy rồi chút xíu nữa rủ bạn gái ha <laughs> dạ. ha dạ cái điều gì em không thích ở bạn gái dạ à, không thích bạn gái ở dơ em mới tắm 2 phút em mới ở dơ đó bên đây bên đây tắm bao lâu cưng dạ nếu mà gọi đầu luôn thì chắc cỡ tiếng tiếng mấy ngày tắm lần dạ ngày nào cũng tắm với chị đó, ờ, ngày nào cũng tắm tắm một lần một tiếng dạ được chưa dạ rồi chị thấy cặp này ổn đó Em gái muốn tìm mẫu người bạn trai hay sao nè? Em muốn tìm mẫu người bạn trai thì uh, cao trên mỗi 65 Mét 65? Có ừ, Mập mập một chút chị Em thấy mông rồi sao mập được Đó là mong muốn anh Mong à, muốn Mong muốn mập không? Dạ đúng phải rồi Phải nuôi thôi Rồi gì nữa? À, biết quan tâm và chia sẻ Đừng có tính chi ly quá Em có chia ly có treo kiệt không? Dạ không anh Anh đây dễ thương mà Dạ Rồi còn gì nữa không em? À, em không thích mẫu người bạn nam á để tay dài Hãy đưa hai bàn tay lên coi Cắt hết rồi Thợ điện là cắt sạch sẽ rồi Dạ vậy dạ, được rồi anh Vậy dạ, rồi. được rồi ha Dạ Giờ bạn trai đi với ai em Dạ hôm nay em đi với à, bà ngoại Bố mẹ ở ngoài Quảng Trị vào với lại à, cầu Di Với à, tất cả các đồng nghiệp của em ở dưới à. điện lực Đi bao nhiêu người Dạ tổng còn 22 người ạ Trời ơi 22 người Dạ chào gia đình nhà trai Con mời Lực à. lượng đàn trai hùng hậu quá hả Dạ con chào cô dạ, Đầu tiên tôi xin chào à, anh Quyền Linh dạ. Và cô Cát Tường Dạ à, Và chào toàn thể khán giả trong trường quay Tôi là người Quảng Trị Dạ Con tôi chăm chủ gia đình lắm Nó làm việc nhiều Mà biểu nó yếu thì nó nói không Đến tuổi 35 con mới cưới vợ à, Bạn gái ở bên đây Thì à, mẹ thấy cũng à, cứng rắn mà cũng vui vẻ Thế nói chúng là hai con là tìm hiểu và cho nhau một cơ hội tốt nhất. Dạ, con cảm ơn cô dạ cảm ơn cô dạ cho con thêm ý kiến ông ngoại đi. cho con thêm ý kiến của ông ngoại xin uh, chào tất cả các uh, anh chị trong quân trường xin chào anh cật linh và cật tường dạ cô cháu gái ở đây thì tôi thấy rằng là là được rất là tuyệt vời dạ cảm ơn dạ. ông cũng giống như các ờ, cháu hồi nãy á nhìn cái mong có thể đoán được biết được là cái là là số bao nhiêu dạ à thì riêng của ấy à, tôi tôi có thể nhìn cái ngoại hình và nhìn cách thức tôi có thể biết được nội tâm và cách sống của con người đó như thế nào Trời, hay à, quá ngoại hay quá vậy là ông ngoại hợp với cháu dâu quá rồi <laughs> Con về vấn đề cái há cháu thì cái đó là tùy à, tại vì cái việc này là việc trăm năm khi mình mà đã, đã không có hạnh phúc thì bất cứ một cái việc gì mình làm cũng không được ta cũng nên cố gắng tạo rất nhiều điều kiện cho những cặp như thế này yeah. Dạ. chương trình này rất là hay à, dạ cảm, dạ, cảm ơn ông ngoại rồi, hai bên ủng hộ hết rồi ha dạ, linh cho em ờ, xin ý kiến của bên ờ, đoàn thân niên chào anh Nguyễn Linh chào chị Cát Tường, à, chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì à, em làm chung với à, anh Trung cũng được 5 năm rồi. Anh Trung thì à, tính tình rất là vui, rất nhiệt tình, chung là người sống rất là có tâm. Bạn nữ á, thì à, thấy rất là vui vẻ, cá tính, ừ, rất lanh, nhưng nghĩ rất rất hợp với anh Trung. Dạ. Nhưng cũng mong anh sẽ có được cái bến đổ à, cuộc đời anh. Rồi, cảm ơn bạn. Hôm nay em đi với ai? dạ anh đi với em trai và hai bạn hai bạn đồng nghiệp em, dạ, em xin chào anh Quyền Linh chào chị Cát Tường Rồi, và chào, chào em. toàn thể quý, quý vị khán giả của trường quay dạ, em là em trai của chị Thanh thì chị Thanh ở nhà là một người rất là vui vẻ, rất hòa đồng và rất biết quan tâm tới gia đình và mọi người xung quanh. Ừ. Anh bên này thì là anh là một người rất là chững chạc và có công việc ổn định và theo em nhận xét thì hai người là ở gần nhau thì cũng là một cái một cái điều kiện tốt để hai người có thể tiến tới và phát triển mối quan hệ rồi cảm, cảm ơn em Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha Mở rào Đến chương trình hôm nay thì à, anh có bó hóa tặng em à. Dạ em cảm ơn anh đây là con heo đất hy vọng sau này chúng ta sẽ là gửi gắm tình yêu vào đây để à, cho nó đôi ta sẽ hạnh phúc hơn em cảm ơn anh à, đây là cây xương rồng em rất là thích trồng xương rồng thì em hy vọng là cây xương rồng này sẽ là à, à em và anh có thể vuông đắp vào và có thể gầy thêm loại xương rồng khác nữa rồi em cảm ơn chúng ta có mấy phút để trò chuyện với nhau dạ. em uh, quan niệm thế nào về tình yêu tình em yêu nghĩ là tùng, tình yêu á, thì à, phải chia sẻ và quan tâm lẫn nhau và phải chung thủy ờ, anh vậy gác xui già dối anh cảm nhận về em như thế nào à, nhìn à, em à, xinh gái à, linh có cá tính khá là chừng chạc Dạ Nếu mà được thì khi nào em à, tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được á, thì phải trên 6 tháng hoặc năm Cuối năm là ok phải không? <laughs> dạ chắc Anh thích mang sinh mấy đứa con? Ờ, anh thì à, hai là đủ rồi nhà em rất là đông anh em tới à, bảy à, anh em lận đúng rồi. thì em rất là thích là trên ba hoặc bốn người con trời ơi nuôi nổi không chịu nổi không em dạ cố gắng cố gắng gì cố gắng hả dạ kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý kinh tế thì chắc chắn vợ sẽ là người quản lý thôi chồng ờ, mang tiền về cho vợ anh có thích đi du lịch không à, đi du lịch thì anh thích thích thích, thích đi du lịch nhưng mà à. muốn ờ, muốn đi sapa một chuyến sapa à. lào cai em có dự định mục tiêu của năm nay á thì sẽ đi sapa vào cuối năm à. à hy vọng anh sẽ là người đồng hành với em rồi ok cặp này rất lanh An đối đáp với nhau không cần mc luôn bây giờ không nói nhiều nữa hai bạn nhìn thẳng vào mặt nhau hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại làm... chị tương cho em hát một bài hát trước rồi em, em tiến mới... tới hát tỏ tình dạ. với bạn gái luôn hãy cầm chặt tay anh anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước đừng làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau anh vẫn xin chấp nhận trời ơi quá dữ quá dữ lần đầu tiên có một người bạn trai đến với chương trình tự tin mạnh dạng hát tỏ tình và hung tay bạn gái luôn đấy xuất sắc mạnh dạng thôi chứ được hai bên bắt đầu để tay vào nút bấm nút, hãy nút suy nghĩ thật kỹ tìm cái nút đi tìm được nút bấm sẽ tìm được vợ Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm Và phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình nhé một hai ba Hết thời gian Đó Quá mạnh đi đâu đi đâu đi đâu rồi, đi đâu rồi, trời ơi Hung luôn Nhảy xuống luôn hả? rồi hung luôn, hung luôn ơi à, quý vị thấy không họ cùng ở vũng tàu họ cùng ở một nơi mà có thể họ đã gặp nhau rồi nhưng mà cũng chưa bao giờ họ tiếp xúc với nhau ngày hôm nay thực chất trên chương trình bạn muốn họ họ đã chính thức có duyên với nhau đẹp đôi ha chàng trai uh, hơi ốm chút xíu cố gắng nuôi ha dạ hơi tốn kém ha sức lại vừa đẹp giờ thấy mông sao rồi một cái mông là mình có vỗ béo cho nó bự lên được không em dạ em nghĩ là nó phải có cái gì đó kích thích lên nữa vậy yeah. <laughs> Dạ.